Xin chào toàn thể anh em thì à, quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì à, đến video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ mới nhất và cao cấp nhất năm 2020 đó là chiếc máy nghe hột tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm hột tài xỉu thì anh em biết là tất cả những cái đồ chơi nó chỉ là hỗ trợ cho anh em anh em vào trong những sân chơi của người ta anh em không thể nào mang được bất cứ một cái nắp đĩa hay quân hột nào vào trong những sân chơi và đơn giản nhất là anh em người ta không cho anh em chạm tay vào hột tài xỉu của người ta thì à, những cái dòng máy này nó nghe những âm thanh của những hộp tài xỉu chợ hoàn toàn là bình thường thì một số anh em cũng gọi điện là những cái đồ mà chơi người ta chơi những đồ chơi công chuyện thì máy có nghe được không thì tôi cũng nói luôn tất cả những cái đồ chơi mà liên quan đến những đồ chơi công chuyện máy đều nghe được trừ trường trường hợp là hột người ta cắt âm cắt tiếng đến thợ người ta cũng không thể nghe được thì máy cũng hoàn toàn không nghe được thì bây giờ tôi sẽ test luôn và chứng minh luôn cho anh em thấy được cái bộ đồ này nó như thế nào bây giờ tôi sẽ bốc ba cái hộp bình thường này ra hộp nào hộp chợ hoàn toàn là bình thường thì à, trước khi test cho anh em tôi đã kiểm chứng luôn về quân hột xoay đèn thì hột hoàn toàn là trong suốt anh em nhìn rõ không và ngâm nước muối là lỗi anh em nhìn này những cái dòng hột trợ hoàn toàn là phải trong suốt như này anh em nhìn rõ không về chén đĩa anh em soi kiểm tra về chén đĩa này nắp này anh em nhìn rõ bây giờ tôi sẽ vứt và lau khô con hột này ra để test luôn cho anh em vài ba tiếng để anh em biết được cái độ hiệu quả của cái món đồ này thì anh em xem qua những cái video của tôi mà cảm thấy hay thì nhấn nút like và đăng ký kênh để xem những tiếp những video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em tất cả những cái trò chơi những cái đồ chơi công nghệ liên quan đến những môn chơi tài xỉu này đây là thanh lâm châm này anh em vào những cái sân chơi của người ta những anh em nào mà được quyền về kiểm tra về quân hộp hay là lâm châm này hoàn toàn không hít thì tôi nói luôn về cái nguyên lý hoạt động của cái máy này thứ nhất là anh em vào trong những sân chơi của người ta anh em chỉ cần bật cái ờ, máy lên đây khi bật lên là đèn nó lên đèn xanh như này và anh em hướng cho tôi là cái phần thu sóng và thu âm thanh của cái máy này về cái bộ hột đừng anh em nào bịt vào tay vào cái, cái, cái phần ờ, thu âm này thì ờ, khi máy nó đã anh em đã bật lên thì máy nó đang trong tình trạng là hoạt động thì máy sẽ thu những âm thanh của hột tài xỉu này và nó báo cho anh em thì khi nó phân âm xong nó sẽ báo qua nhịp rung rung một thì là về xỉu rung hai là về tài rất là dễ chơi anh em nào loan tay cũng có thể là chơi được thì cái độ chính xác của nó thì đạt cho anh em từ 80 cho đến 90 phần trăm thì khoảng cách của cái máy này đến bộ hột là từ 1m7 cho đến 2m khi những sân chơi nào nó ồn quá thì anh em tiếp cận gần hơn để làm sao máy nó hoạt động tốt nhất thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tiếng đầu tiên này như tiếng này máy báo là hai dung thì khẳng định với anh em là anh em cứ đánh tài thôi mở anh em tiếng đầu tiên này 665 tiếng tiếp theo anh em này đấy đơn giản khi anh em nắp xong máy nó sẽ tự động báo dung cho anh em luôn máy báo một dung thì anh em lại đánh chịu tôi rồi mở anh em xem tiếng tiếp theo này hai hai bốn tiếng tiếp theo anh em này rất là dễ chơi nên là anh em nào mà mới chơi hoặc lon tay ờ, anh em sử dụng những dòng máy này rất là hiệu quả luôn như tiếng này máy lại báo tôi là hai dung khi máy đã phân âm xong thì máy tự động báo dung cho anh em hai dung thì anh tài anh tất tay về tài với tôi này tiếng thứ ba này 642 tiếng tiếp theo anh em này khi hột chạm xuống đáy đĩa cái máy sẽ tự động báo cho anh em máy báo một rung thì anh em này anh chịu tôi mở anh em xem này 116 tiếng tiếp theo anh em này Đấy, máy báo hai rung thì anh đơn giản là anh em lại anh tài tôi rồi mở anh em xem này 553 tiếng tiếp theo anh em này máy lại báo hai dung đánh cho tôi lại về tài rồi mời anh em xem này 551 tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo nó dung hơi loạn hai cái nhịp dung liên tục như thế anh em bỏ tôi tiếng này đi ba bốn năm tiếng tiếp theo anh em này tại sao tôi nói này máy này nó chỉ làm sao độ chính xác của nó chỉ đạt cho anh em từ 80 đến 90 phần trăm không thể nào đạt được 100 trăm vì máy đánh bằng hột của người ta anh em không cần phải mang bất cứ một cái nắp đĩa quân hột nào vào trong những sân chơi của người ta thì máy nó chỉ làm sao ừ, báo cho anh em hỗ trợ cho anh em từ 80 đến 90 phần trăm thôi Đấy, như tiếng này máy báo hai dung thì anh em đánh cho tôi tất tay về tài tôi này mở anh em xem này 446 tôi tiếp nốt tiếng cuối cho anh em xem này